thơ ngây em vừa đưa ta xinh như bông hồng đang hé lung linh trong anh. cho đời cuốn sắt trong tôi em là anh chẳng giam anh mong mãi có em bên đời thơ ngây em vừa đưa ta xinh như bông hồng đang hé lung linh trong ánh nắng vàng em mang theo ngàn tia nắng lấp lánh cho đời cuộc sáng. trong tôi em là ánh trăng rằm để rồi mong mãi có em ngỡ ngây em vừa đưa tan xinh như bông hồng đang hé lung linh trong ánh nắng vàng em mang theo ngàn tia nắng lòng lanh chờ đời buồn xanh trong tôi có em bên đời để rồi lòng tôi ngỡ ngàng đánh thức biết bao ân tình đời còn màu xanh thắm mà lòng còn lạc lối đam mê ngây ngất giữa trần gian đẹp tựa nàng tiên dáng trần ánh mắt chưa trang anh mong mãi có em bên đời